mời bạn nam mời bạn nữ Rồi bây giờ hai người đã à, có mặt tại sân khấu rồi Mời anh Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường Chào quý vị khán giả Em tên Bùi Sinh Hưng Giáo viên trường trung học cơ sở Đông Hà Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Em đến đây với chương trình mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình mặc dù lâu lắm rồi chưa thấy <laughs> anh hưng à, bao nhiêu tuổi rồi em năm nay 36 tuổi em sinh năm 1981 à. yeah. Dạ. rồi mời bên kia rồi mời em dạ em tên là hằng năm nay em 28 tuổi hiện tại em là giáo viên mầm non và em quê của em ở phan thiết dạy ở phan thiết luôn dạ còn anh là dạy bình thuận hả dạ em dạy ở huyện đức linh cũng hơi xa ha cũng hơi xa không sao hẹn không sao nhau. chị ơi tình Dễ yêu mà. mà làm gì có chuyện xa đúng không anh dạ. à, anh hỏi một chút xíu gì à, bên kia đi em muốn tìm người thế nào em có thích bạn trai làm giáo viên không dạ em không có quan trọng nghề nghiệp anh ơi chứ em quan trọng gì dạ em quan trọng về tính cách nhiều hơn à rồi vậy em hỏi ảnh luôn đi dạ anh có thể giới thiệu về tính cách của anh cho em biết được không anh anh là một người sống rất là hòa đồng vui vẻ em có được mấy mối tình à, rồi em nhỉ dạ mối tình chính thức thì em có mối tình nào anh ơi hả 28 tuổi chưa có mối tình nào dạ tại sao nhà em là chị em gái đông rồi tới khi em đi học là cũng ngành mầm non cũng nữ không tới khi ra trường môi trường đi làm em cũng gặp nữ không có chú bảo vệ là nam ở nhà gia đình có hối ờ, lập gia đình chưa dạ em không biết hối không mà ăn ngày nào cũng nói ăn xong ngày nào cũng nói hết ngày nào cũng nói thấy mặt là nói thấy mặt là nói chuyến này nếu được thì khi nào mình kết hôn được dạ thì em thì khi đến tham gia chương trình này á em muốn tìm và tiến tới hôn nhân luôn ừ. chứ không phải là để yêu và quen cho biết đúng rồi mình cũng lớn tuổi rồi ha dạ 28 mà lớn cái gì mà lớn không biết nữa trời ơi 28 mà chưa có mảnh tình dắt dai chưa đó thí dụ như 28 mà có cũng có à, ờ, dài dài cái bỏ túi rồi có kinh nghiệm thì không nói gì thì giờ có lấy luôn chứ có gì đâu mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ em có hai mối tình hai mối một mối tình cô giáo dạy anh văn được à, ba năm rưỡi thì ừ. tụi em không hợp nhau nhau về đạo giáo rồi tụi em chia tay mối tình thứ hai cô bé học trò của em sinh năm 1992 cô ấy học tốt nghiệp ra trường bên môn à, cao đẳng kế toán rồi à, cũng được uh, à, 11 tháng cũng chia tay luôn ủa sao vậy trẻ quá hả dạ không phải chắc có lẽ là em không có khiếu để giữ được cho nên em mất à vậy à cô gái này chưa có bạn trai bữa nay tôi trổ tài tôi tân trang nhan sắc cho cô ấy cái đã dạ theo như kinh nghiệm làm đẹp 38 ừ, năm của chị là nó chưa làm cho em nổi bật chị phải làm cho em nổi bật đó nó sẽ nữ tính hơn rất là nhiều phụ nữ thì phải làm đẹp rồi chị ơi rồi bây giờ à, anh muốn tìm một cô gái thế nào em đến với chương trình cũng muốn là tìm tìm đúng nữa của mình luôn chứ không có còn là kiểu mà còn mình có kiểu mà dây mơ rồi thử Để nhau hay là, là, là em không muốn vậy em chỉ muốn là tìm đến nhau đến hôn nhân luôn dù sao cũng là mình lớn tuổi rồi rồi mình tả thử coi giống người bên kia không em thì không có quan trọng về ngoại hình lắm đâu biết thương yêu em là được rồi yeah. Dạ. đơn giản gì đó hả rồi bây giờ bạn nữ giới thiệu một chút xíu về à, bản thân của mình em có điểm mạnh với điểm yếu gì nè dạ điểm mạnh của em là nữ công gia chánh điểm yếu của em là tính em hơi nóng tính rồi có tính nữa là lúc ẩn lúc hiện là em có cái sở thích đi du lịch bằng phượt á chị đi phượt á à. có nghĩa là lúc em đang ở phiên thiết cái khi mà bạn bè gọi điện để em ở nha trang à. khi nha trang gọi điện tới em ở phiên thiết vậy là gọi là lúc ẩn lúc hiện dạ. có phép vậy dạ. thường em đi vậy là em đi với ai dạ em nói chung là ngẫu hứng cái em hứng là em rủ người này rủ người kia đi ai đi thì em đi rồi ai em đi thì mới nhà hỏi thầy thứ coi thầy giáo bên kia có muốn đi uh, đi phượt chung với em không dạ, em nói chung là cái sở thích em đi phượt mà em là không thích đi với con trai hả bây giờ có bạn trai phải đi với trai chứ bây giờ có bạn trai không đi với trai chừng nào lấy chồng giống như là em đi với bạn với bạn ờ, chung á để có thể náo loạn được trời đất ơi nhưng bây giờ phải thay đổi giờ có muốn lấy chồng không dạ muốn bây giờ thay đổi cũng được sao chị à bây giờ em thích người bạn trai như thế nào tuy là cái tính em náo loạn nhưng mà em cũng hơi cổ hủ em thích người bạn trai là có trách nhiệm với gia đình yêu là phải chung thủy đã chung thủy mà không chịu được sự cô đơn á thì đừng có yêu thời hiện đại là nam nữ bình đẳng ừ. hai người phải góp chung và vun vén cho hạnh phúc gia đình và lo chung với gia đình của mình vậy thì cái điều gì em không thích ở người bạn trai dạ gia trưởng lại hay ghen thầy giáo có gia trưởng không dạ không em là con trai trưởng chứ không phải là gia trưởng <laughs> có hay ghen không dạ cũng không luôn cũng bình thường thôi thầy giáo có lãng mạn không dạ có em có bài thơ lãng mạn rồi đọc bộ bài thơ luôn ước gì hai nửa gặp nhau ốm đau hoàn nạn có nhau sẽ cùng Đêm hôm anh bớt lạnh lùng Ấm êm hạnh phúc ung dung cuộc đời Nửa của tôi ơi mãi rạng ngời Em là ấm áp xuân này cho anh Hay quá Phải phải phải gán màn qua coi Tại vì à, cái giọng của thầy giáo có những cái chữ xử lý rất là đặc biệt nghe nó đã cái lô tai lắm thầy à, rất là cảm ơn anh chị khán em à, thầy Ui thầy cười không thấy mùi xuân đâu luôn ha Cười có duyên mà cười thế này nó rất mới là... lan tỏa đấy Nụ cười tỏa nắng quả nắng hả vậy là những cửa hàng xén răng đen rồi bên kia sông đuống của hàng cầm <laughs> <laughs> dạ thầy dạy môn gì dạ em dạy toán ạ thầy toán mà cũng giỏi văn vậy dạ em rất thích mê văn <laughs> hay quá bây giờ mình bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được nói như bạn bên kia là, là lúc nào cũng được em cũng sẵn sàng yeah. Dạ. Ừ, lấy nhau về mình sẽ ở đâu nhà của em em ở một mình là có nhà rồi ha dạ mọi thứ chị sẵn sàng hết rồi dạ nhưng mà thầy về cái chuẩn ngoại hình là thầy không quan trọng hả cao thấp ốm ập gì như thế nào thầy không dạ không không cần thiết đúng không rồi dễ mà ha được rồi đó nha cô bao lâu cô tiến tới hôn nhân được dạ nếu cảm thấy hai đứa muốn đến với nhau thì cứ tính tới hôn nhân rồi dạ. cô giáo mầm non muốn có mấy cháu dạ nhà nước mà anh dù gái hay trai chỉ hai là đủ cũng thích đứa nào em cũng thích tới trai gái vậy cũng thích thích vậy đơn giản quá ha cô không thích gì ở ờ, người đàn ông dạ em không thích ở đàn ông là nói nhiều tính đàn bà kêu việc bủng xỉn rồi à, nhậu hút thuốc á là em không có phản đối cái điều đó nhưng mà trong cái giới hạn phải kiểm soát được mình rồi để mình hỏi bên đây coi keo kiệt bủng xỉn em không có hút thuốc uống rượu rượu bia em có nhưng thuốc lá em bỏ cái đây hơn 6 năm rồi thì cũng ổn đó ha bây giờ thôi à, mình gặp người nhà coi tư vấn thế nào ba mẹ ở xa quá không đi được cho nên cho em xin lỗi chỉ còn một cậu học trò thân yêu của em thôi gắn bó với em cũng nhiều năm đó là... học trò thân yêu mà cậu vương khánh minh đức Dạ con xin chào cô chú MC cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình Nãy giờ con ngồi đây thì con thấy là ừ, cô giáo là một người rất là nữ tính, hiền thục và những cái gì mà cô chia sẻ thì con cảm nhận là ừ, cái suy nghĩ của cô rất là chính chắn Con nghĩ là cô rất, sẽ rất là hợp với thầy của con Rồi cảm ơn, Rồi, cảm à, ơn con thầy rất là nhiều Hôm nay cô giáo mình có đi với ai không? Dạ em đi với em Thiên Chào em Kính chào chú Nguyên Linh và cô Cát Tường Dạ con là em họ của chị Hằng dạ con thấy anh bên đây cũng được chị con thì à, cũng học bác hay giúp đỡ người à, làm ở trường thì tất cả các cô đều quý và hai người thì chút nữa kéo màn lên rồi <laughs> tùy vào ánh mắt của hai người dạ. rồi thôi được rồi tùy vào ánh mắt của hai người ha kéo màn <coughs> rồi mời thầy gặp cô giáo mời cô giáo gặp thầy anh chúc em vui khỏe và xinh đẹp em có nhận xét gì về anh dạ nói chung là em nhìn anh là dễ thương em cũng vậy dạ nhưng mà hai đứa có... mình cũng là đồng nghiệp dạ cuộc đời thì ngoài yêu trẻ ra thì mình cũng nên có chút gì đó để yêu nhau dạ dạ phải không em dạ. anh thì anh xích cuộc sống nó thật nhưng mà đôi chút phải có một chút lãng mạn để dạ. cho nó nó đẹp đặc biệt là trong tình yêu dạ em thì cái bản tính của em nó gọi là nó hơi bị trái ngược đòn tính cách không giống ai không biết là anh có chấp nhận được những cái tính cách đó của em có lẽ là anh cũng chưa biết được tại vì giữa em với anh thì mình mới gặp nhau mà sau này thời gian lâu dài anh đi ra phan thiết hoài thì anh cũng biết được tính em thôi dạ ừ, dễ mà dạ khi mà em với anh quen nhau không biết có hợp hay không thì em cũng không có nói trước được điều đó tại mỗi tính cách mỗi người nhưng mà em quen niệm gì nè có thể trong quá trình mình yêu nhau có những cái sở đỏ những cái mà người đã sai một trong hai người có thể chấp nhận chịu thay đổi cho nhau thì sẽ dung hòa với ừ. nhau nhưng mà dạng như anh thích phụ nữ anh có quan trọng gì ngoại hình người ta nói ốm thì đẹp cao thì sang mập dễ thương lùn quý phái em vậy là đẹp rồi nhưng mà anh nghĩ một điều anh cũng thấy buồn tại sao á em như vậy mà sao mà 28 tuổi em không nói có mối tình nào vắt vai nói thiệt sự là không có mối tình vắt vai thiệt tại cái tính của em á là từ nhỏ đến lớn là cái tính gọi là thích mê chơi mà em chơi với phụ nữ con gái không à vậy dạ thôi hôm nay bữa nay chơi cho anh đi với cho vui ừ. <laughs> dạ vậy dạ, có nhưng nam mà rồi. em nói trước là em nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà những người bạn của em sẽ nhỏ hơn anh nữa nhưng cái độ nhoi của em lại độ nhoi của bạn em nó sẽ lầy hơn những gì đó. <laughs> nên anh đó anh biết em, ừ, dạ đó anh biết. em nhìn anh thì em thấy anh cũng chỉnh chu có thể cái tính anh nó nghiêm túc hơn cái tính của em cũng không đâu <laughs> đang giả đò đó dạ. À, đang giả đò đó bây giờ mình nói một chút về tương lai với thầy cô giáo thí dụ à, mình hẹn hò với nhau mình hợp với nhau thì tương lai mình sẽ tiến như xa như thế nào đúng rồi dạ nếu mà hẹn hò nhau tiến xa thì thì em về với anh dạ nhưng mà nói chung là anh có phải là người đàn ông của gia đình không như là anh có chịu chia sẻ công việc nhà với vợ em cứ yên tâm điều đó anh làm từ khi học lớp 8 đến giờ dạ nhưng mà anh là ngành giáo chứ anh hiểu cái ngành mầm non với một mầm non thì em cũng chia sẻ cái nghề anh sẽ em. giúp cho em được chắc có thể anh sẽ anh... giúp cho em làm một vài đồ dùng dạy học nữa dạ em cảm ơn điều đó dạ <laughs> dạ thầy nói dạ. một câu gì thật tình cảm đi thầy với cô giáo đi thầy mình sẽ dành cho nhau cơ hội em nhé thầy nói thầy lãng mạn mà thầy nói gì không có lãng mạn gì hết em chỉ có vậy thôi <laughs> giờ không nói được khác nữa đâu <laughs> tim em nó muốn rớt ra ngoài rồi <laughs> Bây giờ mình à, chỉ có thể hiện bằng nút bấm thôi Chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha Chọn hay không chọn Đó là quyền của thầy cô Một 2 3 Hết, Hết thời, gian. thời gian Rồi mời cô Cả thầy à, và cô đều không bấm cả à, Lý do thầy, tại sao thầy không bấm? Tại vì à, bạn thích đi phượt á ừ. dạ. Cho nên em thì không có thích đi phượt yeah. Dạ. ừ. Em thích đạp xe đạp thôi <laughs> dạ. Rồi còn cô giáo? em thì cũng quý ảnh nhưng mà em nghĩ là chắc ờ, cái cái cái tính của em không phù hợp với giá ảnh dạ à, có vẻ hai người à, sẽ trở thành bạn tốt hơn chúc cô thầy sẽ có một cuộc sống à, thật là tuyệt vời sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình rất hân hạnh được gặp à, thầy gửi tặng thầy và cô nước xịt thơm miệng thảo dược relax dạ tặng thầy chúc anh chị sức khỏe chúc quý vị khán giả sức khỏe chúc cho chương trình ngày càng thành công tốt đẹp cảm ơn thầy cảm ơn.